một hiện tượng kỳ lạ đã diễn ra trước mắt mọi người và ngay giữa thanh thiên bạch nhật lửa từ lòng đất phun trào như thể đây là nơi miệng của núi lửa vậy. Tuy nhiên, lửa phun ra từ dưới đất giữa đường giao thông, đã phá hủy mặt đường nhựa, mọi người trong rất bàng hoàng và không biết nguyên nhân vì sao, điều này làm người ta liên tưởng tới hiện tượng ma chơi. Chỉ khác là nó diễn ra giữa ban ngày chứ không phải vào đêm khuya giữa nghĩa địa hay những cánh đồng tha ma như mọi khi nó xuất hiện. Cho đến nay, ma vẫn là một bí ẩn đối với nhân loại, có những câu chuyện hư cấu về ma nhưng cũng không thể kết luận được có phải hư cấu hay không sự bí ẩn của ma xuất phát từ giới hạn tri thức và hiểu biết của con người. Ma chơi trong dân gian là một loài ma nhỏ, hình dạng giống như ngọn lửa nhỏ có đốm xanh và hay trêu chọc người đi đường. Theo quan niệm tâm linh, loài ma này được cho là linh hồn của những đứa trẻ tinh nghịch chết sớm. Do chưa mang nhiều nghiệp chướng nhân gian nên loài ma này không bị đầy xuống địa ngục nhưng cũng không đủ duyên phận để siêu thoát trong khi chờ để đầu thai vào kiếp khác những linh hồn tinh nghịch này rong chơi và hù dọa người qua đường. Theo quan niệm của phương Tây, ma chơi là những đốm sáng rong ruổi khắp mọi nơi, lang thang và nhảy múa ở các bãi cỏ. Trong rừng và trên bùn lầy, truyền thuyết xưa cho rằng ma chơi sẽ đưa những người tốt đến nơi tìm kho báu và dẫn những người xấu xuống các vũng bùn lầy đối với những ai muốn bỏ chạy chúng sẽ đuổi theo đến khi người ta quá sợ hãi và ngất đi, và nếu chẳng may nhìn thấy ma chơi, bạn không nên cầu nguyện mà hãy nói lời nguyền, ở Việt Nam. Ma chơi được nhắc đến nhiều nhất với nhiều câu chuyện ly kỳ, chúng thường xuất hiện vào các đêm mưa phùn gió bấc, thời gian xuất hiện nhiều nhất là khoảng cuối mùa đông cho đến giữa mùa xuân. Ma chơi xuất hiện đơn lẻ hoặc thành một cặp thường hiện hồn ở khu vực quanh nghĩa địa, không phải ngẫu nhiên mà người ta có thể bịa ra những câu chuyện về ma chơi, đã rất nhiều người gặp bóng ma. Thậm chí điều này đã quá quen thuộc, dù đã nghe nói ma chơi không có hại nhưng khi được chứng kiến tận mắt nhiều người vẫn không hết ngỡ ngàng cũng như sợ hãi, có câu chuyện kể rằng vào một đêm, Dân làng tập trung trên đê rất đông, họ im lặng chăm chú nhìn hoặc chỉ dám thì thầm bàn tán nhỏ như sợ ma chơi nghe thấy, họ thấy ngoài cánh đồng xa xa. Dưới ánh trăng sáng mờ có hai cục lửa màu đỏ to bằng quả bưởi đang nhảy múa, điệu nhảy của chúng lặp đi lặp lại và đều đặn theo nhịp như sau, hai đốm lửa cách nhau một khoảng gần. Trước tiên chúng nhảy tại chỗ hai lần, đến lần thứ ba chúng nhảy lại gần nhau, tiếp theo chúng lại nhảy tại chỗ hai lần và cuối cùng chúng nhảy lên lao vào nhau rồi biến mất một lúc sau. Chúng lại xuất hiện khoảng cách giữa hai con ma và đều nhảy lại được lặp lại cứ như thế hai cái bóng nhảy đối xứng và đều nhau từ giờ này qua Ở Argentina và Paraguay, hiện tượng Wilhelmsburg được gọi là Luz Mala, ánh sáng ma quỷ, và là một trong những huyền thoại quan trọng nhất trong văn hóa dân gian của cả hai quốc gia. Hiện tượng này khá đáng sợ và hầu như chỉ thấy ở các vùng nông thôn, nó bao gồm một quả cầu ánh sáng cực kỳ sáng bóng trôi nổi cách mặt đất vài inch, ở Mexico cũng có hai tỷ lệ tương đương. Ở một nơi họ được gọi là Brujas, phù thủy, dân gian giải thích Wiwadovic là những phù thủy biến thành những ánh sáng này, tuy nhiên, lý do cho điều này thay đổi tùy theo khu vực. Khu vực đầm lầy của Massachusetts được gọi là tam giác Bridgewater có văn hóa dân gian về những quả cầu ánh sáng ma quái và đã có những quan sát hiện đại về những ánh sáng ma quái này trong khu vực này.